xét đâu không những đá nào nó giật ghê luôn đúng như đó nó dở nhẹo giật thải ở đây là xong Rồi, ờ, xin chào quý vị các bạn mời quý vị mời quý vị các bạn theo dõi trận bán kết môn bi sắt À, liên hoan văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của các trung tâm văn hóa xã phường thị trấn tỉnh Bình Dương năm 2020 <coughs> nội dung bán kết đơn nam sân này là lợi thế của Long nó lục phục lục phục á không ai được mà anh có biết được đó rồi sao được đó sao xanh quá đắp không Ừ. ba con ba ba đêm thôi bà ơi 3 điểm đầu tiên thuộc về vận viên Đỗ Duy Long, đơn vị xã An Linh, huyện Phú Giáo. cái này giúp ba nữa ngon không có con gì đẹp hơn đấy chiều nay thi gì cũng quyền à có quyền sáng đánh rồi hay vô tôi chết sáng đang đánh bên đây cái này cũng kêu bên đó nó có nói trước đâu thì nó tập trung đâu nó gọi qua nhanh nhanh nhanh đi qua cũng bắt em thay đồ đi qua đó. Okay, gia súc luôn đúng chiều gió vậy đây cá gà ừ, cá cá cá thức ăn không phải không phải là cá mà bao tay mũ xu rồi này đúng nè giờ mới đặt cái nào mát chú lá lên đây nữa <laughs> một số tiếp tục được nâng lên 40 của ai vậy mình xin đang thiếu nó ấy do bên kia bị sai lầm đó bị đổ xuống tiếp tục tiếp tục đứt mũi giữa lại cho ba lần cái tiếp mũi vô luôn Ủa ha, tính rất qua rất lụm đang dạ, thiếu dạ. nón mà tối nay bỏ lại dạ, quá cùng đi ở đây hả Hãy subscribe lên thôi buổi trưa buổi trưa mát trưa lên sáng nữa đó mà không cái này mưa mà bán kia rồi bán kia đứng ngoài điên đấy chú cho một Thank you. Gracias. ¿Ah? anh về anh chở cậu như thế tải mấy qua đó anh lại mua gì nữa anh đây đang ở khu á chị nè mấy ba tỷ số được nâng lên 71 à, theo điều lệ của giải thì à, các vận động viên sẽ thi đấu đến 9 điểm nha anh em do không có thời gian ban tổ chức à, thi đấu ít điểm đổ rồi ừ. như ăn rồi nó xanh nó cứng rồi bắt đầu nó chạy cho xem khó canh đi rồi thằng trận đi sách tiếng hồ trận này chưa 10 phút <laughs> Nhanh lắm. Quýnh đơn này mà quýnh chín điểm nhanh đó. Cơ hội kết thúc trận đấu. mẹ rồi, mẹ cả mẹ được. anh à. tính vừa hai điểm đủ à. Rồi kết thúc trận đấu. đây còn mát tôi còn ra đây nóng đó xa hơn bên này rồi đang nắng té khói há mù hai điểm và trận đấu đã kết thúc